Xin chào, mình là Linh Chen Movie đây. Hôm nay chúng ta sẽ review một bộ phim đang hát tại các phòng vé gần đây, được chuyển thể từ một tựa game nổi tiếng cùng tên, đó là Mortal Kombat. Không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu ngay nhé. Gia đình Hanzo Hasashi sống thật hạnh phúc trong một cánh rừng. Thấy vợ chồng rau cực nhọc, Hanzo nói để mình đi gánh nước cho nàng. Trong lúc anh rời khỏi căn nhà, một kẻ lạ mặt đã tấn công và giết chết những người lính gác. Vợ Hanzo thấy vậy bèn giấu đứa con út vào một ngăn tủ nhỏ. Sau đó tên sát nhân cũng đến, Hắn ta là Bi Han kẻ thù thế không mặc quần chung với của gia tộc Hanzo, hắn đã dùng hàn băng trưởng đóng băng vợ và cậu con trai của Hanzo, bên ngoài đang lấy nước, lòng ấn nổi lên trên cánh tay, Hanzo nghe thấy tiếng gào thét của vợ con, anh vội vã chạy về, đến nơi một cảnh tượng hãi hùng hiện lên, vợ và con của anh chết một cách thê thảm, anh quỳ trước thi thể của vợ con, anh quyết định sẽ xé xác Bihan thành từng mảnh, có vài kẻ mai phục định ám sát anh, nhưng bọn chúng nhanh chóng bị Hanzo cho đi bán muối, bởi vì anh là một siêu chiến binh ninja nhưng đã rửa tay gác kiếm, Đám tay chân của Bi Han xuất hiện ngày một đông, anh lấy sợi dây cột vào thanh đoản kiếm kunai, sau đó ném vào đối thủ, lần lượt từng tên lăn ra giả chết. Anh căm phẫn đến tìm Bi Han trả thù. Bên ngoài Bi Han đang ngồi thiền đợi Hanzo tiến đến lục mạng, hắn nói tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi con trai, hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi và xóa sổ cả gia tộc Hanzo hùng mạnh của nhà ngươi. Lửa hận thù trong lòng Hanzo dâng lên tột đỉnh, Hắn né được đòn chí mạng nhưng cũng bị sứt đường dài trên mặt, hai chiến binh mạnh nhất của hai gia tộc đại chiến, với lợi thế ra đòn nhanh lẹ, Bihan đã tiếp cận rồi đâm một nhát vào bụng của Hanzo. Tuy nhiên Hanzo phản kháng rạch một đường ngang bụng Bihan, cuộc chiến càng dã man hơn, khi Bihan liên tiếp đập đầu của Hanzo vào đá, Hanzo đã không còn sức phản kháng, Bihan ném anh ra ra, sau đó kết liễu anh bằng một nhát dao chí mạng, thấy Hanzo không còn cử động nữa, Bi Han đắc ý bỏ đi. Một hồi sau Hanzo nghe thấy tiếng khóc con mình, anh tỉnh lại có gượng đến chỗ vợ con mình, nhưng vết thương quá nặng, Hanzo đã chết ngay sau đó, lửa trong dòng máu anh thiêu rụi cơ thể anh thành cho. Cơn mưa ngang qua, một vị thần quyền năng xuất hiện đó chính là Raizen thần sấm có đôi mắt chiếu sáng, ông là vị thần bảo vệ địa giới hàng nghìn năm qua, ông nhặt thanh kiếm kunai của gia tộc Hanzo và ấm đứa bé đi chỗ khác. Rất nhiều năm về sau, đứa bé đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh tên là Cô John, là một võ sĩ MMA, công việc chính của anh ta là dùng nấm đấm để kiếm tiền. Hôm nay anh phải đối mặt với một võ sĩ khó nuốt, vợ và con gái đến cổ vũ anh sẽ chiến thắng. Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu với sự reo hò của khán giả. Cô John ra đòn thật dũng mãnh đồn đối phương vào đường cùng, nhưng trong lúc lơ là, anh đầu chọc đã lật ngược ngược tình thế, hắn ta dùng hết sức đệm vào mặt anh, sau đó dùng thế khóa người cô John, anh phải đập tay chịu thua, cùng lúc đó, Bihan bây giờ đã lấy một tên khác là Sub Zero, hắn đến gặp Sang Sung, một pháp sư bóng đêm hùng mạnh, bởi vì lo ngại cho trận chiến Motor Combat diễn ra và các thuộc hạ của ông bị thua. Sau trận đấu cô John luôn thấy hình bóng của một người lạ xuất hiện trong tâm trí anh, bên ngoài con gái anh đang làm một cái vòng tay cho ba mình. Cô bé mong rằng vòng tay sẽ đem lại may mắn cho cô John. Có một anh chàng cao to đen hôi đến tìm cô John, đó chính là thiếu tá Jackson. Sơn, anh muốn thấy hình rồng trên người của cô John và hỏi vết bớt từ đâu mà có. Cô John nói nó đã xuất hiện từ khi anh còn nhỏ, Dồ giòn dẫn vợ và con gái đi ăn kem, anh và vợ vào bên trong của hàng mua đồ. Jackson vẫn âm thầm quan sát gia đình anh, cô bé đang ăn thì có tuyết rơi, tuyết bắt đầu đóng băng mọi đồ vật. Một người đàn ông mặc áo giáp xuất hiện, đó chính là Sub-Zero. Hắn ta dùng sức mạnh của mình biến rất nhiều băng tấn công mọi người, nhưng phiến băng tạo thành con mưa đá dữ dội, mục đích chính của hắn là tiêu diệt những chiến binh được lựa chọn có hình xăm rồng, Jack lái xe đến kịp thời giúp gia đình co John, bọn họ lái xe thật nhanh trốn thoát khỏi tên sát nhân. Cô John không biết vì sao tên đó truy sát gia đình mình. Jack giải thích anh và tôi đều là chiến binh, do các vị thần đã chọn cho trận chiến sắp tới, bằng chứng là cả hai đều có vết bớt hình rồng hắn là sắp zero tướng quân hắc ám, hắn đến để kết liễu những ai có tên trong menu chính nghĩa cho trận chiến Motor Combat, tưởng chừng đã an toàn thì sắp zero đã xuất hiện chặn chặn đầu xe của họ, Jax liền khuyên cô John đưa gia đình tẩu thoát, anh sẽ ở lại cân tên này, Jax cầm khẩu súng đuổi theo sắp zero, bên trong căn nhà đã đóng đầy băng, sắp Zero bất ngờ đánh lén anh từ phía sau, anh đưa súng lên bắn một phát, sắp Zero liền biến khẩu súng thành khối băng. Tiếp đó là ném Jax ra xa, Jax dồn hết sức phản công, nhưng không hề hấn gì, Sắp zero quá mạnh đánh anh bằng hàn băng trưởng, Jax bị sắp zero khóa khớp tay, cuối cùng đóng băng cả hai bàn tay, dùng đòn chí mạng Spirit bóp nát hai tay và đẩy Jax xuống lầu. Bên này cô Răng cũng đưa vợ con nhà an toàn. Anh nói với vợ rằng, anh phải đi để tìm hiểu về điều mà gia đình ta đang đối mặt, em thấy đấy hắn ta đang truy sát anh, và nếu anh không rời đi bọn chúng sẽ tàn sát cả nhà ta, và thế là cô John bắt đầu lên đường, bên này thế lực đen tối đang tập hợp lại, và cho bọn thuộc hạ truy sát những người có dấu vết long ấn, cô John cuối cùng cũng đến được nơi mà Jax đã nói trước đó, anh từ từ tiến vào bên trong trong, khi đã phải ăn hành sắp mặt, cô John giải thích Jack kêu anh đến đây tìm nàng, anh chỉ cho nàng thấy long ấn, thế là nàng đã cho anh vào nhà, thì ra nàng là Sonya Blade, là đặc vụ lính Mỹ, nàng cùng với Jax đang điều tra về mối đe dọa từ thế giới khác, nàng còn thành lập một team đặc biệt, tìm hiểu về trận đấu Mortal Kombat và những chiến binh được chọn để giải cứu thế giới, bên trong còn có một tên tội phạm xuyên quốc gia tên là Kano, vì hắn ta có long ấn nên Sonya mới bắt giữ, Kano là một tên nguy hiểm nên đành phải chối lại, căn phòng bỗng mất điện, và có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh bọn họ, nó bất ngờ tấn công cô John và chạy đến cào vào mặt Cano, Sonia liền bắn vào nó, nó dần hiện hình một con thằn lằn to xác, cô dùng dao phi thẳng vào nó, tiếp đến là cây đao to hơn, nhưng tiếc là chúng chân anh chàng Cano, quái vật ẩn hình bò lên trần nhà, đánh lén hai người từ phía trên, cô John liền chạy đến phản công, nhưng bị quái vật hát văng, Cano nhanh trí dùng axit của quái vật mở trói, cầm cây dao trên đùi chạy đến chém nó, anh lấy pháo sáng đâm vào người quái vật, lúc này nó đã không thể tàng hình được nữa, nó điên cuồng tấn công từng người, sau đó nó dùng chiếc lưỡi xiết cổ Kano, Sonier liền chạy đến dùng dao đâm vào quái vật, Kano dùng tay moi cả tim con quái vật ra ngoài, sau đó Kano còn vẽ lại hình anh đã moi tim quái vật, cả ba cùng nhau tìm ra những chiến binh tiếp theo có dấu ấn rồng, Hướng đi tiếp theo của họ là đấu trường trong truyền thuyết, Kano nói mình đã từng buôn vũ khí đến nơi này, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, sau đó bỏ ra ngoài, Sonia nói mình sẽ chi 2 triệu đô cho hắn, nhưng tên danh mãnh này đòi 3 triệu đô, đúng là tên ngốc dễ dụ mà, và thế là họ dùng máy bay chuyên dụng đi đến đó, Đến nơi bọn họ nhảy dù xuống đất, nhưng họ lại phải tiếp tục đi bộ vài chục km, đi được đoạn cano mệt không chịu nổi. Hắn ngồi xuống cục đá, và còn muốn vật lộn với người đẹp, nàng cũng không phải người ăn chay, liền cho tên nháo đã ăn hành sắp mặt. Bọn họ tiếp tục tiến thẳng về đấu trường, dưới mặt trời rực lửa xuất hiện bóng người, đó chính là Lưu Khang vừa đến đã tặng cano một chút nữa đốt phong lông. Lưu Khang biết được bọn họ là những chiến binh được chọn, nên dẫn về ngôi đền, bên trong ngôi đền chính là đấu trường huyền thoại Motor Combat. Anh mở ngọn lửa trên tay làm đuốc, vào bên trong, Sonia nhận ra những gì trong truyền thuyết đều có thật, cô John còn thấy được những bức bích họa, giống như những gì anh từng mơ thấy. Lưu Khang nói bọn họ phải luyện tập ngay, bởi vì kẻ thù hung hãn từ August sẽ đến tìm chúng ta, số phận của trái đất nằm trong tay chúng ta, cho nên các bạn phải luyện tập ngay từ bây giờ vì nếu họ không khám phá được sức mạnh nơi bản thân, thì sẽ bị đối thủ đánh bại, bọn chúng sẽ lấy đi mạng sống của những người ta yêu quý. Sonia tiếng vào trong thì thấy Jax đang nằm bất động, hai tay bị đứt lìa, lúc Lưu Khang tìm ra anh thì đã quá trễ rồi, và các thầy tu nơi đây đang tìm cách để nối liền cánh tay cho Jax. Lưu Khang dẫn bọn họ diện kiến vị thần bảo vệ trái đất Ryzen, thần sấm Ryzen nói thể chất và tinh thần của bọn họ đều chưa đủ sức để chiến đấu, thậm chí Sonia còn không có long ấn, Cano liền nhoi nhoi thì ăn ngay một tia chóp vào body, trận chiến đã diễn ra từ lâu, kẻ thù của con người đã tuyên bố 9 chiến thắng liên tiếp, một chiến thắng nữa là ngoại giới sẽ giành quyền kiểm soát trái đất mãi mãi, còn Samsung sẽ biến con người thành nô lệ. Sáng hôm sau Lưu Khang đang ngồi tĩnh tọa, thì bên ngoài sắp Zero đã phá cửa xong vào, hắn dùng hàn băng tấn công Lưu Khang, và chuẩn bị kết liễu anh, thì công lão sư huynh Lưu Khang cũng đến cứu, bên ngoài còn có Sang Sung Pháp Sư Hắc Ám, và thuộc hạ Milliner, hắn nói đã đến lúc kết thúc chuyện này, ta đến đây để chiếm lấy thế giới của các ngươi, thần sấm Lai Gen cũng xuất hiện, ngươi và thuộc hạ nên biết điều mà rời khỏi nơi này ngay lập tức, Sang Sung còn chế nhạo đây là những chiến binh được chọn sao, Milliner định tấn công thì Ryzen dùng thần lực triệu hồi một kết kết giới sấm sét bảo vệ mọi người. Sang Sung dẫn thuộc hạ rời đi, bọn họ bắt đầu khổ luyện. Lưu Khang nói rằng sức mạnh nội tại của chiến binh bắt nguồn từ bí thuật, một món quà đến từ dấu ấn rồng. Để đánh bại được lũ ngoại giới, bọn họ bắt buộc phải để sức mạnh cực hạn ra, và chỉ có đấu trường mới làm được việc đó. Sonia vì không có dấu ấn rồng nên nàng không thể luyện tập cùng bọn họ. Công lão bắt đầu rèn luyện sức mạnh cho cô John, và dùng chiếc nón là tấn công cô John, anh quăng tao cái bong về phía cô John khiến anh văng ra xa. Đến lượt Lưu Khang Anh là bật thầy về 6 múi, bắt đầu tập luyện cho cano, vừa vào thì bị ăn ngay một cước ngã sắp mặt, tiếp đến là hai cước, rồi lại ba cước thật là yếu sinh lý. Trong lúc chị vết thương cô John hỏi Lưu Khang làm sao anh có thể tìm được bí thuật của mình, Lưu Khang nói nó phải phát xuất từ nội tại của anh, cứ thế họ lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, thiếu tá Jax cũng đã tỉnh lại, anh nhận ra hai tay của mình được thay thế bằng hai cánh tay sắt, Jax cố gắng với những cú đấm yếu ớt, Sonia động viên anh phải cố lên, nhưng Jax lại muốn từ bỏ mọi thứ. Sonia khuyên anh anh rằng chúng ta đã từng khó khăn hơn như thế, và không có gì khiến ta đầu hang được. Tối đó, cả nhóm dùng bữa tối cùng nhau, Cano bố lão chơi đùa rách cụt tay, hắn còn quay sang khiêu khích với công lão, bị công lão gọi là đồ heo mập lười biếng. Đấu sĩ tệ hại không có kỹ năng, bị dìm hàng cano tức đến đỏ mặt, Lưu Khang còn nói thêm anh như một chú thỏ con hung hãn ôm trái lựu đạn, lần này anh càng tức điên hơn, đứng lên dìm hàng mọi người, nhờ vậy sức mạnh tiềm tàng bộc phát, cano bắn ra tia lửa nguyên tử giống hệt Godzilla, trong khi cả nhóm đã có được sức mạnh, thì cô John vẫn chưa bộc phát được nó. Trận chiến sắp đến anh phải gấp rút luyện tập. Lưu Khang nói nỗi đau sẽ làm anh bộc phát tiềm năng, và cứ thế Cano tha đồ đánh đấm lên người cô John, kết giới này chỉ là kế trì hoãn mà thôi cô John đang ngồi nhớ đến của vợ con mình, thì thần sấm Ryzen xuất hiện nói với anh, nếu không có sử dụng được bí thuật, anh sẽ là gánh nặng của người khác, và long ấn của anh đến từ dòng dõi Hanzo cao quý. Raie nói anh không phải kẻ mồ côi, mà chính anh là hậu duệ của một dòng tộc ninja vĩ đại, Hanzo Hasashi, ông ta đã bị sát hại cùng với vợ và con trai cả, bởi chính tên sát thủ đang săn lùng anh, Sub-Zero, lúc chết Hanzo đã xuống nơi xa nhất của địa ngục, không ngừng tìm cách trả thù, nhưng dòng dõi của ông ấy vẫn tồn tại, trong hàng thế kỷ long ấn của Hasashi Masashi đã chuyển lại đến anh, Ryzen liền mở một cánh cửa không gian và bảo anh hãy về với gia đình của mình. Bên này, Sang Sung triệu hồi thợ săn Nitara và những chiến binh của hắn, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Bên ngoài còn xuất hiện một tên quái vật Goro bốn tay đáng sợ. Sang Sung hạ lệnh cho Kaban đi đến ngôi đền chiêu dụ thằng ngáo Kano về phe mình. Kaban dụ dỗ Kano thành công phá hủy kết giới. Sang Sung dẫn đàn em đi đến, hai bên lao vào nhau đánh đấm các kiểu, do chưa sử dụng được sức mạnh long ấn, nên cả nhóm bị hành cho ra vã. Về phần của cô John thì con quỷ bốn tay Goro đã đến nhà anh, nó chạy đến ôm anh vào lòng. Cô John dụ hắn vào trong nhà kho, tên này có tập gym nên khá mạnh đập anh bỏ lê lết. Sonier thì bắt cặp cùng Milliner với hàm răng sắc nhọn, thực lực ả à ta quá mạnh so với Sonier, ả à đâm vào vai Sonier khiến nàng đau đớn. Milliner nhận ra nàng không phải là người chiến binh được chọn, Giết nàng thì tiếc quá nên bỏ đi, thấy thế Cano đền ấn vào vết thương và ném cô vào bức tường. Hắn còn bắn tia lửa vào bức tượng khiến đỗ sập xuống người của Sonier, Lưu Khang hiện tại cũng không phải là đối thủ của Caban bị tên này đánh cho tơi tả. Công lão dùng nón lá phi về phía Sang Sung, hắn gọi con bổ nhí Nitara ra đối phó với công lão. Sau vài lần giả thần giả ma, Nitara từ trên cao bay xuống đánh lén anh, anh xoay người né đòn, tóm lấy đôi cánh Ata, thu hồi nón sắt, tạo thành một lưỡi cưa, cắt đôi người đẹp làm hai mảnh, quái vật bốn tay túm lấy cô giòn ngoài bóp cổ anh, cô vợ liền lấy chiếc rìu chạy đến bổ vào người gã quái vật, hắn ném anh xuống quay sang tấn công vợ con anh, hắn đập liên tiếp vào xe, lôi vợ anh ra ngoài, tình thế hết sức nguy kịch, lúc này cô giòn bắt đầu bộc phát sức mạnh long ấn tiềm tàng trong cơ thể, anh chạy đến bẻ gãy tay quái vật và quạc ngã hắn, Hắn nổi điên đánh liên tiếp vào người cô John, chiếc áo giáp hấp thu hết tất cả đòn đánh, khiến lực chiến anh lên gấp bội, và còn biến ra hai loại thần khí đi chung combo với bộ giáp. Anh liền nhảy lên chém đứt lìa bàn tay quái vật, lợi dụng điểm yếu, dùng đòn rạch vào bụng hắn, và chốt hạ phá đâm xuyên đầu hắn. Thành công hạ được tên khó nuốt nhất, lúc này Jax cũng tìm thấy người đẹp, anh đến nhát tản đá ra bằng đôi tay mỏng manh. Jax dùng tất cả sức lực anh có, ông trời cũng không phụ sự cố gắng của Jax, cánh tay sắt biến thành cánh tay thép cứng cáp, thành công ném cục đá và cứu sống người đẹp Sonier. Thần sấm Ryzen lúc này triệu hồi những chiến binh trở về đấu trường. Ông còn cảm ơn Sang Sung đã giúp người của ông phát huy năng lực tột đỉnh. Sau đó rời đi thì cô John bị sắp Zero đánh bật, công lão liền đến cứu viện, nhưng nhọ cho thanh niên bị tên Pháp sư bắt lại, hắn dùng dùng hấp tinh đại pháp để gia tăng công lực cho mình. Lưu Khang đau khổ chạy đến cứu nhưng cô giòn giữ lại, thần sấm kịp thời giải cứu bọn họ đến một nơi, đây là thông đạo nằm giữa thiên đạo và nhân gian đạo bọn hắc ám sẽ không thể tìm chúng ta được. Raizen đưa cho cô John thanh đoàn kiếm kunai, sử dụng nó và linh hồn của Hanzo sẽ chiến đấu cùng anh. Thần sấm lên menu cho các em đi đánh lẻ và chuyển từng tên hắc ám đến đấu với từng người trong nhóm. Đầu tiên là Jax sẽ đấu với Reiko cầm búa bự, Sonia sẽ đấu với Kano tên phản bội, Lưu Khang và cô John sẽ xử lý Miliner và Kaban, còn tướng Sub Zero thì sẽ họp lại đánh cuối cùng. Jax đã có thần khí đôi tay thép bền bỉ, Tên Reiko không tài nào đánh lại, bị Jax đấm cho bầm cả mặt, và cuối cùng là tuyệt chiêu ép dưa hấu kết liễu hắn ta, lợi dụng thế mạnh địa hình sâu nia tấn công Kano từ phía dưới sàn. Hắn nổi điên bắn tia lửa điện, liền ăn ngay chai axit vào mắt, xem như là tắt điện rồi con trai. Hắn nổi điên lôi cô vào nhà tắm hãm hiếp ảnh nhầm đánh tiếp, sau đó cả hai ôm nhau nhảy ra ngoài, trong lúc vùng vẫy nàng dùng vật chậu sứ đâm vào mắt hắn, và thế là chàng ta đi bán muối, dấu ấn rồng lúc này chuyển sang người của Sâu bên này Lưu Khang vẫn chiến đấu với Kaban, và bị ca ban chém vào tay, lúc này Lý Tiểu Long nhập vào, anh tung cước liên tục vào hắn khiến hắn ngã xuống vũng nước bùn. Sau đó anh dùng dáng long thập bát trưởng của Kiều Phong, biến ra một con rồng trà bá kết liễu hắn ta. Cô John thì đang chiến đấu với miliner, cô nàng chơi xấu thoát ẩn thoát hiện, chém vào người cô John nhưng bộ giáp quá gắn chắc, thấy lâu quá cô ta há hàm răng cá mập, dịch chuyển chạy đến cắn gâu gâu vào người anh, không ngờ Sonia xuất hiện đúng lúc support cho anh, nàng dùng phép thuật mới có được, trưởng ả ta lủng một lỗ lớn ngay bụng, bên này vợ và con gái cô John đang chuẩn bị hành lý tẩu thoát, không ngờ lại chậm hơn sắp Zero một bước, hắn mở cánh cửa không gian dụ cô John đi theo hắn, đến một căn nhà toàn là băng, ngay lúc này cô John bị sắp Zero đánh từ phía sau, anh ra sức phản công, sắp Zero liền đóng băng thanh kiếm của anh và đẩy anh ra xa, Hắn bắt đầu đóng băng cả người anh, nhìn thấy vợ và con gái mình bị đóng băng, anh điên lên rút thanh kiếm của Hanzo đâm vào người sắp Zero, lúc này thanh kiếm liền bốc cháy, sắp Zero chuẩn bị giết chết anh thì bất ngờ bị trúng một dao từ phía sau, đó chính là Hanzo Hasashi, ông ấy đã trỗi dậy từ địa ngục tìm sắp Zero để trả thù. Hanzo ra những đòn chí mạng nhắm vào kẻ thù, sức mạnh của Hanzo bây giờ không ai sánh nổi, ông đâm một nhát vào người của hắn, Sub Zero tạo ra một thanh kiếm băng, chém một nhát vào người Hanzo ném Hanzo ra xa, Tiếp đó cô John cùng hợp lực với ba mình, để kết liễu kẻ thù, sắp Zero khá mạnh hắn đóng băng khống chế Hanzo, cô răng ra sức phá hủy tảng băng cứu vợ con anh ra, khi bị sắp Zero chặn lại, cô răng sau đó thành công đâm vào người sắp Zero khiến hắn sung sướng, Hanzo dùng nữa địa ngục thiêu hủy lớp băng, dùng dây kiếm cư nai đâm vào người hắn lần nữa, Hanzo dùng miệng phương ra ngọn lửa địa ngục thiêu cháy sắp Zero, ông đã hoàn thành tâm nguyện trả thù, và dặn dò anh duy trì huyết thống sau đó biến đi, lúc này thần sấm cũng đến, tên phù thủy sang sung cũng đến, đến, hắn ta nói cho dù người có tiêu diệt bao nhiêu người của ta, sẽ luôn có người khác thế chỗ chúng. Hôm nay các ngươi đã giết chết hết đàn em của ta, và nghĩ rằng các ngươi đã chiến thắng, nhưng cái chết chỉ là một cánh cổng khác. Lần sau gặp lại các ngươi ta sẽ không đem theo một vài thằng nữa, mà là cả đội quân. Raizen nói ngươi sẽ trở về ao vua ngay lập tức. Phim đến đây là hết rồi. Bộ phim đúng là đánh nhau tưng bừng khói lửa, y chang như trong game vậy. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác đánh đấm các bạn hãy ra dạp xem bao phê nhé. Đừng quên đăng ký để xem các review mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu!